trước khi mà chúng ta làm sao ạ à, ứng dụng được luật hấp dẫn thì chúng ta cần phải biết được 6 cái quy luật lớn nhất của vũ trụ nó kết hợp với nhau và giúp chúng ta làm sao mau chóng đạt được mục tiêu cái luật thứ nhất đó là gì các anh chị luật cân bằng có nghĩa là sao các anh chị khi mà chúng ta cho đi cái gì thì chúng ta sẽ nhận lại cái đó cái thu nhập của các anh chị sẽ được tăng trưởng theo những gì mà các anh chị đã hành động và cho đi thứ hai là luật hấp dẫn những cái gì giống nhau thì nó sẽ hút nhau giống như nam châm vậy các anh chị ạ à. những cái gì giống nhau nó sẽ hút nhau cái luật thứ ba đó là luật tập trung cái gì mà bạn tập trung vào thì nó sẽ mở rộng ra thứ tư là luật nhất quán cách mà bạn làm một việc là cách mà bạn làm mọi việc luật thứ năm đó là luật trong ngoài có nghĩa là cái bên trong nó quyết định cái cái bên ngoài cái gốc rễ nó quyết định cái hoa trái và cái luật thứ sáu đó là luật nhân quả cái mà bạn cho đi thì là cái mà bạn nhận lại bạn gieo cái gì thì bạn sẽ gặp lại cái đó và sau đây chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng cái cái luật này nha, nha các anh chị phải có đủ 6 cái luật này chúng ta áp dụng thì cái luật hấp dẫn của chúng ta mới mới sao à? mới đạt được đó là lý do tại sao mà có rất nhiều anh chị đã học những cái luật hấp dẫn trước đây ba bước 4 bước 5 bước gì đó để mà sao ạ à? ứng dụng cái luật hấp dẫn nhưng mà lại là chưa thành công do làm sao ạ mới áp dụng một cái quy luật mà thôi